à, xin chào tất cả các bạn ha chào tất cả các bạn trở lại à, kênh khám phá TT của mình ha thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để uh, uh, giới thiệu các bạn về uh, một cái khu vườn trong đó có rất nhiều cái vị thuốc nam rất tốt cho sức khỏe của người mà đây là cái khu vườn rau rừng các bạn à, tập hợp các loại lá à, à, cây ở trong rừng à, người chủ trang trại này người ta sưu tầm về đây để mục đích là bán cái rau sạch rau rừng tự nhiên nó có nhiều vị khác nhau các bạn nó sẽ có à, lá chua lá chát lá đắng à, nhưng mà mình sẽ giới thiệu à, đi sâu vào cái khu vườn này mình sẽ à, mô tả và giới thiệu cho các bạn à, từng cái loại lá cây mà ăn được thì có lá chát lá đắng à, nhưng mà mình sẽ giới thiệu đi sâu vào cái khu vườn này mình sẽ à, mô tả và giới thiệu cho các bạn à, à, từng cái loại lá cây mà ăn được thì à, có nhiều à, các anh chị cô chú mà sống ở khu vực nông thôn hay là miền rừng núi thì à, à kỹ năng à, kỹ năng sống ở trong rừng của người ta cũng à, áp dụng rất là tốt à, trong đây có có rất là nhiều loại cây ăn được mình sẽ khái quát khu vườn sau đó mình sẽ giới thiệu các bạn từng cái loại lá cây ăn được thì đây à, người chủ trang trại này người ta có một cái à, à quán ăn nhỏ nhỏ ở quê các bạn người ta chuyên chỉ cung cấp những à, thực phẩm sạch à, mà ăn được từ à, thiên nhiên từ rừng người ta à, khai thác người ta vươn trồng người ta cắt tỉa hoặc người ta à, chiết cành rồi để cũng mục đích mang tính bảo tồn này các bạn đây, cái hoa đậu biết ở trong vườn này thì những người người em chơi chơi rất là thân với mình à, cũng à, sưu tầm để trồng chơi đây là cái, những cái, cái khu này là những cái loại rau rừng à, ăn được các bạn đây đây là một trong cái à, loại lá cây mình cũng rất là thích ăn đây gọi là cái lá cây trăm sắn các bạn à, nó à, có cái mùi thơm à, nhẹ nhẹ khi mà mình à, rau ở đây chủ yếu là mục đích ăn rau sống các bạn những cái món ăn của người miền Nam ví dụ như là bánh xèo nè à, bánh canh à, bánh canh trắng bàn những cái món mà ở địa phương mình à, ở Tây Ninh đó, nó rất là nổi tiếng nổi tiếng về cái rau sạch rau rừng đây là cái cây cam sắn lá nó, nó lột ra đây là cây cam sắn này, lá này như vậy cái người ta dùng kéo người ta cắt cắt cái phần lá non này các bạn để để, à, để trộn vào cái à, ăn cái rau sống có thể dùng ăn với đồ nướng à, đồ chiên các bạn như thịt hông khói nè cá chiên nè đây là cũng một cái cây à, trăm sắn các bạn lá nó vậy rất là thơm ăn nói chung là nó có vị chắc chát nhẫn nhẫn à, hôm nay mình phát hiện người em mình có trồng cái cây sim rừng hoa sim mật sim các bạn ở, nổi tiếng ở phú quốc á. ở ờ, các tỉnh ờ, miền núi ờ, miền trung thì hoa sim này rất là nhiều thì hoa sim cũng đang nở rộ rất là nhiều hoa mình đang giới thiệu những cây này còn đây là cái cây sọt đọt đỏ các bạn cái da da hay gọi là sọt đọt đỏ cái lá nó ăn bánh xèo rất là ngon thì nếu mà kết hợp các vị rau trong đây thì các bạn có thể nấu một món ăn đây là cả một cái khu vườn gọi là tập hợp các loại rau rừng ăn được à, ở miền Đông Nam Bộ đây các bạn mặc dù à, có lẽ là siêu tầm cũng chưa hết và có những cái vị rau mà, mà nó mang tính dược liệu tốt cho sức khỏe cũng ở đây cũng khá là siêu tầm chưa đủ nhưng mình không dám nói là nó đầy đủ lắm ví dụ như cái lá cái sập cái da mình đã một cái bonsai trồng ở chùa đình rồi các bạn cái lá nó ăn được ăn trộn xèo rất là ngon còn đây là cái cây gọi là cái cây bứa rừng cái quả bứa rừng này nó gần tương tự như cái quả măng cục của mình các bạn nhưng mà nó chín màu vàng cái lá này rất chua chua rất là thanh là ngọt một là các bạn có thể trộn vào trong rau sống các bạn ăn hai nữa các bạn có thể dùng cái lá bứa này để các bạn kho cá nè nấu canh chua nè kho khô nè đó à, nó rất là hay các bạn có thể làm cái muối ớt từ cái này tức là các bạn làm muối ớt bình thường sau đó bạn nướng cái lá bứa lá cây bứa này các bạn dầm vào chén bứa thì ăn gà nướng gà luộc rất là ngon cơm nóng hay cơm nguội các bạn bóc ăn như mình thích sống với con gà đây là cây bứa các bạn người em mình cũng có cung cấp cái giống rau rừng này các bạn tức là em nó chỉ cành ra thậm chí có thể thuê người sưu tầm theo bờ vườn gốc rễ của nhà người dân những loại lá cây ăn được tìm kiếm những đồi hoa sim đây là cái những cây bướm trồng như vậy cũng là cả một vấn đề các bạn cây trong rừng mà bướm về mà không đúng kỹ thuật tìm hiểu về nó và chưa từng biết về nó và nó ăn được trái chùm mồi chim nó rất thích trái nó nhỏ nhỏ nhỏ lá có vị chua chua chát chát lá đứa này mình thấy là muốn à, cắt ra để à, kho với cái khô đường các bạn lá bính à đây gọi là nó là dạng dây các bạn à, lá này cũng có vị chua chua chắc chắn đây cũng là, đây là một loại sim rừng nhưng mà loại trái nhỏ chứ không phải như sim tím hồi nãy các bạn trái nhỏ nhỏ nhỏ nó chín cũng đen đây là một cái loại à, rau mà người à, dân tộc Khmer người ta hay dùng để chiên trứng ăn gọi là cái lá xà ôm đây là cái lá ăn được trộn rau sống ăn được hay là thêm ờ, một cái lá gia vị đặc sản của người dân tộc Khmer người ta hay sử dụng đó là cái uh, lá chanh chanh túc các bạn thì tất cả những món ăn gì của người Campuchia thường thường là người ta nêm cái lá này vào nướng hay kho hay là xào hay bất cứ món gì làm bò đốt rồi này kia đó các bạn thì cái lá chanh túc này ờ, luôn luôn sử dụng cái lá chanh túc này đấy là cách mà cái người em chủ trang trại này sưu tầm đây lá lọc vừng những cái cây chơi kiển nhưng mà đây là cái dấu dấu vết của người ta người em đó cắt để cung cấp rau cho cho thực khách các bạn đấy, lọc vừng đây là một cái à, loại lá cây lại ăn được nữa đó là cây sai à, các bạn có thể tìm hiểu thông tin thêm trên các trang mạng khác hình ảnh cái sai này nó có quả trái chính cũng là cái mùa mùa quả mà mọi trẻ thơ đều yêu thích à, trái chính đen đen đó các bạn ta hiện tại người ta bán cái giống cái sai gì sai Đà Lạt gì đó có trái rất là to to to như ngón tay vậy mà đây là một cái lá cũng vị như lá bứa nhưng mà nó lại nó chua một cái cách đặc biệt hơn nó khác hơn mọi cái vị nó rau rừng nó khác hơn cái này cũng để kho ăn được này khô với cá nó có vị chua đó nấu canh chua cũng được lá sai non này mà tuốt ra nấu canh chua với bất cứ à, cái thực phẩm cá nào à, à hoặc thịt nào cũng rất là ngon rất là thú vị <laughs> thì để giới thiệu hết cái khu vườn này thì nó, nó nhiều lắm các bạn đây là cây sai ha lá sai đây đây là giới thiệu cây này các bạn cũng dễ dễ biết dễ tìm hiểu đây là cây lá lụa cũng một cây có lá có vị chua cái lá lụa thì các bạn biết rồi nó cũng nổi tiếng trong cái món bánh canh trảng bàn của tỉnh Tây Ninh à, ở các tỉnh miền Tây thì à, ở các miền Tây Nam Bộ thì người ta hay sử dụng cái lá này lắm các bạn đây các bạn à, nhìn cây này thì các bạn có lẽ thấy cũng quen quen không theo đường phố à, người ta hay trồng nhưng mà ở theo đường phố người ta trồng thì cây này không thể ăn được các bạn đây là cái móng móng bò rừng cũng là một cái à, vị thuốc nam rất là tốt để trị bệnh các bệnh về viêm về khớp các bạn cái lá này cũng là một lá vị chua nấu canh chua hoặc là kho bất cứ món gì mà từ cái lá mà các bạn thích ăn cái vị chua thì rất là tuyệt vời cái à, rễ cái cây móng bò này thì à, thường những người thầy thuốc nam người ta sưu tầm về để à, lấy cái rễ nó dạt ra kể cả thân nữa các bạn để đưa vào một cái vị thuốc vị thuốc nam Rồi mình sẽ nếm cái lá này để biết cái vị chua nó rất là hấp dẫn để mình à, sẽ tiến à, sâu hơn vào cái khu vườn này để giới thiệu thêm một số vị rau nữa ở đây gồm có đinh lăng nè các bạn mình sẽ đọc tên một một số những cây lá được như cây lá lụa nè à, cây lá nổ nè cây cốc rừng nè cây bứa nè cây xăng ve nè cây bí bái nè cây lọc vừng nè cây đinh lăng nè đó là tất cả những cái vị rau ăn được còn một số trong cái khu vườn này mình chưa có mình nhớ tên hết được để đến cái mặt cây mặt lá nào mình sẽ nói cái tên ra và cái vị để mình ăn khi cảm nhận cho các bạn à, có thể hiểu và, à, và biết mình nó, nó, nó, nó, nó nó, nó thú vị cái chỗ nào ở cái vườn rau gọi là vườn rau tự nhiên rừng này ở trong à, cái khu vườn này thì người em có sưu tầm cái cây an so thì ở trên mạng người ta cũng à, nhiều người làm video clip giới thiệu về cây an so này lắm rồi các bạn nhưng mà có nhiều bạn thì làm người ta có à, thương mại kinh doanh trong đó thì hôm trước mình cũng có cái dự định là phục vụ nhu cầu và chia sẻ với các bạn về cái giống cây an so này à, mình không thể nào bứng cây con để tặng các bạn được nhưng mà mình sẽ à, gửi tặng các bạn cái à, cái hạt của nó đây cái an so đây các bạn à, nếu các bạn xem cái những cái đoạn tại vì à, ánh nắng nó bị à, lò ở trong cái khu mát này thì à, mình không có mô tả nó khi các bạn xem bạn sau quay mà cho người ta xem mà không có mô tả chính xác được vì kỹ năng quay phim của mình thì nó cũng ờ, chưa có kỹ năng tốt lắm các bạn đây nếu như các bạn nào mà có ờ, cái nhu cầu để uh, sưu tầm ở dạ kiến kiến lửa quá quá trời kiến lửa quá dạ đây là cái trái uh, cây an so các bạn nó giống giống như con sâu rộng mình sẽ hái gửi tặng các bạn cái hạt giống cây ăn so này nếu mà các bạn có cái nhu cầu về cái hạt giống này đây là cái trái của nó này như con sâu rộng mà em mình còn sưu tầm trồng cả vài trăm mét vuông ở ngoài kia về cái cây ăn so này đặc biệt nó mình cũng đã từng dùng và nhiều người dùng rồi các bạn dùng để biết ờ, khi mà bị men gan cao á thì à, dùng cái cây ăn so này à, dạt ra phơi khô để nấu nước uống hàng ngày nhưng một sáng đó mình không thể nào mô tả cho nó chính xác cái hạt ăn so này cái trái nó như con sâu rộm nha các bạn à, có rất nhiều hạt trong đây mình có thể à, gửi tặng à, một số bạn mà có nhu cầu về cái ăn so này cả một cái này là cái khế chua cái khế chua à, còn xanh cũng trong một cái vị à, rau các bạn đây là một cả một khu vườn nữa phía sau đây là nếu các bạn à, biết về sành về rau rừng á thì đây là cái lá gọi là cũng đặc biệt hay đây là cái lá bí bái nếu mà nấu về làm dồi rồi này kia trong thực phẩm á ăn sống thì cực kỳ thanh ngọt lá ngọt ngọt ngọt cái hậu nó rất ngọt đặc biệt cái trái của cái cây bí bái này là cái con thu rừng ờ, thích như con treo mà cái trái bí bái này các bạn ăn cảm giác như là có cái vị nó hăng hăng lên như cái mùi xá xị nó thơm nó thanh như một cái dầu xanh nữa các bạn cái quả của nó nó nhỏ nhỏ nó tương tự như trái chùm ruột nhưng mà nó ra hoa đây ra trái đây chứ không phải ra trái từ trong thân nhánh này giống như cây chùm ruột đây là cái cây bí bái rau bí bái trong rừng các bạn lá giang lá giang này nấu canh chua nữa mà cái dây lá giang này nấu canh chua à, đây là cái cây lá nổ cũng có một cái vị chua chua chắc chắc tất cả những lá này là mình đang giới thiệu với các bạn là những cái cây lá ăn được đây đây một loại à, cũng là một loại rau rừng người ta gọi cái cây này là cái lá xăng ve các bạn khi mà bạn hái cái lá này bạn giò ra thì nó có cái vị như là lá mận của người rất là như bạn đi theo rất là vô duyên đang nói chuyện mà bên khế chua đã. đây là cái à, lá xăng ve người ta kêu xăng ve lành ngạnh nhưng mà cái lành ngạnh nó khác các bạn à, mình à, ít hôm nữa mình sẽ đăng một cái video clip về cái hoa lành ngành cho các bạn xem nó rất là đẹp mình à, à so sánh nó hơi khập khiển nó giống như hoa anh đào của Nhật Bản nhưng mà cái lá này rất là tuyệt vời là trong một cái vị rau rau ăn sống đó các bạn nếu các bạn à, có dịp mời các bạn đến Tây Ninh các bạn à, liên hệ với mình mình sẽ à, đưa các bạn đến đây giao lưu với anh chủ quán này để các bạn thưởng thức những cái loại rau rừng mà từ tự nhiên đây trồng không có phun xịt thuốc gì hết các bạn cứ khi nào cắt có lá non thì bón phân ờ, quay một phần bò thôi đây là một cái loại lá cũng ăn được đây là cây còng các bạn cây còng ngày xưa người ta hay làm chặt ở trong rừng về làm cắn cắn cuốc cắn rửa đó nhưng mà cái lá nó cũng là một cái vị ăn được ăn rất tốt tiến sâu vào cái khu vườn này thì à, ừ, cái người chủ vườn này à, các bạn có một cái sở thích là sưu tầm đồ cổ về cuộc sống à, của người Nam Bộ xưa à, đó có có một cái cái đám riền rừng các bạn để mình giới thiệu các bạn cái đám riền rừng này đây là tất cả những rau được đây cái riền rừng các bạn củ riền có thể các bạn biết rồi nhưng mà cái đọt non của cái này nè bạn xé ra nó có cái cái cái cái, cái ruột non trong các bạn xào với à, thịt gà với lá giang này ăn thì đặc biệt đặc biệt phê đây nuôi heo rừng lai nó cũng cung cấp thực phẩm sạch không các bạn tiến ra cái này thì mình sẽ cho các bạn xem à, đang nói đến đoạn à, người em mình sưu tầm những cái À, đồ cổ xưa của người Nam Bộ à, sử dụng trong cái cuộc sống ngày xưa tất cả những gì liên quan tới đây à, à, mình đưa ra một ý tưởng cho người em này để gọi là làm một cái cái uh, du lịch trải nghiệm các bạn gọi tiếng Anh là gì home home gì đó các bạn home gì đó à, đây sau này nếu các bạn mình có dịp thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn à, à, check in ở đây một đến hai bạn thôi sống lại tại vì ở đây cũng mới có mới có chuẩn bị cái bước ban đầu thôi vườn rau à, các bạn có thể đến đây trải nghiệm một cuộc sống không internet một cuộc sống không có ồn ào à, hối hả mà được một cái cảnh à, miền quê yên bình ở đây phía trước cửa à, cái à, khu vườn à, mà để có cuộc sống trải nghiệm các bạn có một cái ao cá đây có thả cá dưới đây rồi có lu nước đây lu nước xưa và một cái căn nhà tranh của người miền Nam xưa các bạn à, không biết ở ngoài miền Bắc thì mình, lúc trước mình có gặp cái bạn kia bạn kia chia sẻ người ta lập bằng lá mía cũng có lập bằng rơm cũng có nhưng mà ở trong miền Nam này thì lập bằng tranh ngày xưa khoảng à, nói ngày xưa thì khoảng năm 90 à, khoảng năm 95 à, trở về trước thì nhà mình vẫn sống cái căn nhà giống vậy các bạn nhưng mà nó rộng hơn một tí có thể để được hai cái giường ngủ mọi sinh hoạt đều diễn ra trong nhà hết nhà bếp nấu ăn ở góc bên trái các bạn rồi xung quanh căn nhà thì làm trát bằng đất các bạn trát bằng đất trộn với rơm các bạn có thể đến đây trải nghiệm các bạn có thể tự nấu ăn à, mọi thứ các bạn có thể tự trồng rau đặc biệt ở đây à, chỉ cung cấp nước cho các bạn thôi nếu các bạn nào mà có xu thế ăn à, mình gọi là ăn à, không ăn mặn đi không ăn thịt cá không ăn chất đạm đi chỉ ăn rau và chất xơ thì các bạn đến đây trải nghiệm đúng là tuyệt vời luôn đây đậu rồng à, trái đậu rồng thì leo trên hàng rào <coughs> các bạn có thể hái hoa đậu biếc mỗi buổi sáng để hãm trà uống sau đó các bạn luộc một đĩa rau ăn với cơm trắng và ngủ trong căn nhà tranh này gió mát xung quanh là cảnh đồng quê cây thốt nốt cây dừa có trẻ em mà chăn trâu thả bò trên cánh đồng này nhà tranh nhà thằng xưa còn à, đêm thì à, các bạn có thể à, thắp ánh sáng cái cây đèn dầu em mình sẽ cung cấp cái đèn cái đèn dầu hỏa cổ ngày xưa luôn các bạn ở đây là cái cái mới sản xuất sau này thôi đó xung quanh là sau này sẽ căn nhà này thì sẽ rét à, để làm dừng lại à, để, để một giường ngủ bằng tre thích nghi được thì mình sẽ cung cấp cái dịch vụ này các bạn tự cung tự cấp ở đây không ai làm phiền các bạn hết các bạn có thể ốp ở đây à, à, nghỉ ngơi ở đây một đến hai ngày tùy theo à, cái nhu cầu của các bạn không ai làm phiền các bạn hết các bạn có thể đi à, những cặp tình nhân đi với nhau đôi vợ chồng đi với nhau hoặc các bạn muốn trải nghiệm một cách một mình thì mình à, sẽ góp ý thêm cho một người em để làm một cái cái, cái chỗ ngồi bằng gỗ gì đó để các bạn có thể đón ánh nắng mặt trời ngắm hoàng hôn buổi chiều các bạn có thể à, tập yoga gì đó à, các bạn có thể ngồi thuyền rau từ rau lan rau muống rau dền sau khi các bạn có thể sử dụng nguồn rau thực phẩm sạch này rồi trước khi các bạn à, về các bạn có thể bỏ cái công sức lao động để trải nghiệm ra các bạn làm là một luống rau mới để cho người sau người ta có thể là, là, trải nghiệm và tiếp tục cuốn chiếu như thế đó các bạn và mình xin à, kết thúc cái video clip uh, ở đây kênh khám phá TT xin kính cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ và ủng hộ kênh xem một clip giá uh, à, giải trí nó mang à, tính ý nghĩa trong cuộc sống của các bạn xin chào à, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo chào các bạn